quanh đời cô tắm vui chơi hay là đà sống chơi hay là cả không quan tâm ai trời ơi con cám lừa tắm lấy hết cá tôm một mình cám không quan tâm ai trời ơi con cám lừa tắm lấy hết cả tôm một mình cám mắt mong chín công về nhà tắm mới chết take